sau đây mình xin gửi tới anh em ờ, về sản phẩm được mang tên đó chính là bệ thảm bệ bệ này có hiệu quả rất hiệu quả đó chính là một bộ quân này và một cái bệ thảm đây mình xin giới thiệu anh em đây là một cái bệ thảm đó đây là công tắc bật khi chơi anh em bật cái bệ này lên bệ này chỉ cần lót xuống dưới chiếu dưới tấm thảm hay là bất kể chỗ nào mà anh em yêu cầu tỷ lệ đánh chính xác gần như là tuyệt đối 10 đến 10 dùng đánh lẻ không dùng đánh chặn và dùng hai cái tứ được và anh em kết nối cỡ đẽ này với một cục rung đây là cục rung tôi bật sẵn tôi để vào đây Đấy. anh em à, tôi, bây giờ chúng ta cùng đi test nhé đây là một bộ quân không tang cùng đi test uh, chất lượng của bé như nào nhé anh em cứ theo cái chế độ rung thì anh em đánh nhé <laughs> Đấy, đặt xuống không rung nhấc lên không rung đặt xuống không rung nhấc lên không rung đặt xuống đánh chặn đánh chặn này anh em này chỉ cần máy rung một cái đánh lẻ này Đấy, ba trắng này đánh ba đen này dừng lại đặt xuống không rung đặt lên không đặt xuống không rung số 2 này rung một cái nếu mà cầm lên tay này không biết được tôi để đánh ba này anh em đánh ba đen này lại rung một cái đánh lẻ rung đánh lẻ không rung đánh chẵn dung cái đánh tứ tử thôi đánh lẻ này để xịt một cái này rung yếu vậy rung một cái yếu vậy thì em đánh à, chặn nữa thôi à rung yếu là đánh ba trắng thôi thôi quên ba trắng này Đấy, rung lên nhấc lên nó sẽ rung nhưng mà khi anh em mình nghỉ nghỉ sóc như này nó rung yếu nó rung yếu vậy đánh ba trắng ba trắng này Đấy. anh em vẫn đánh ba trắng này thôi dùng rất yếu dùng đánh lẻ không dùng đánh chặn dùng hai cái đánh tứ được, dùng hai cái yếu anh em đánh tứ được trắng đấy nhấc lên nó sẽ rung nhưng khi nào anh em đặt xuống rung một cái này nhấc lên rung một cái này đặt xuống rung một cái này thì chắc chắn nó là lẻ Đấy. còn khi anh em mà nhấc bát này này thì sẽ rung bởi vì là từ mà đúng không Đấy. rung một cái dài khỏe vậy anh em đánh ba đen đó anh em thấy khi em nhấc bát lên này nó sẽ rung rất nhiều bán này nghi ngờ bỏ xong lại bán khác chưa kịp đặt xuống nó đã rung rồi bởi vì từ mà nó là bẹ mà kiểm tra này đấy đặt xuống này đấy đánh ba đen rất chuẩn luôn khi anh em bê bát lên nó cũng rung nhá đấy anh em đặt xuống không rung anh em đánh tiếng số hai nhấc lên không rung đặt xuống không rung đánh số hai này đó mọi chi tiết xin liên hệ tắt công tắc đi mọi chi tiết xin liên hệ 0974 0743 0868 0245 để biết được cái bệ rung ờ, này đây bệ thảm này anh em này ta công tắc đi rồi Đấy. rất chi là đẹp đúng không dán bằng chiếu cũng được dán động được rất cơ động không phải trôn bây giờ nền đá hoa nhiều mất công trôn nó mệt lắm đưa quân không tang vào ờ, đánh là thoải mái bát đĩa là xanh chín chỉ cần quân và bẹ thôi với dung nữa là xong đây là thảm thảm là độ rộng của nó đây 20 20 rất tiện cho anh em sử dụng rất cơ động rất nhỏ gọn anh em nhé bệ này chỉ cần thả vào chiếu thôi là đánh là ok vâng xin được cảm ơn anh em